Hello xin chào các bạn chào các bạn quay trở lại với kênh à, Phạm Hưởng Vlog nhé kênh của mình là chuyên à, về phong thủy tử vi trọng đời là đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu cho các bạn trong các à, clip nhé thì các bạn thấy những cái clip của mình đã chia sẻ hay ý nghĩa thì các bạn thấy hay ý nghĩa thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé để ủng hộ kênh mình để kênh phát triển mình sẽ làm nhiều clip hơn để cho các bạn rồi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cái một ờ, cái tuổi là 1990 1990 là căn ngọn La mạng về phong thủy hướng nhà xây Đấy. rồi là Phật bản mệnh màu sắc phong thủy rồi là sử dụng những vật phẩm phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng nhá cho tuổi 1990 căn ngọn La mạng nhá đấy của của các quý anh nhá rồi vào vấn đề chia sẻ luôn thì um, 1990 căn ngọ thì quẻ mệnh là khảm thủy ngũ hành là lộ bằng thổ có nghĩa là mạng thổ thì ở đây uh, mạng thổ thì uh, mình chia sẻ về màu sắc phong thủy uh, tương sinh tương hợp thì màu tương sinh tương hợp của tuổi mạng căn ngọ mạng thổ này đó là màu đỏ màu hồng màu tím màu vàng và màu nâu đất đây là năm màu tương sinh tương hợp của mình Đấy, nên thì các bạn hãy sử dụng năm màu này để sử dụng à, phong thủy cho bản thân xây nhà quần áo hay là cái gì đó giày dép gì đó thì những vòng phong thủy đấy thì theo màu sắc như thế này nó đỏ hồng tím vàng nâu đất thì cực kỳ là hữu hiệu cho chúng ta khi chúng ta sử dụng màu sắc phong thủy như vậy rồi à, bạn bị khắc kỵ nhé khắc kỵ bởi màu xanh lá cây nhé mạng thổ bị khắc kỵ bởi màu xanh lá cây Đấy, này không sử dụng màu xanh lá cây để làm phong thủy nhé. rất kiên kỵ cái màu này rồi thì em à, chia sẻ bạn về cái à, hướng nhà xây của mình thì à, mỗi một cung một mệnh thì có bốn hướng tốt để xây nhà và bốn hướng xấu không nên xây nhà Đó. thì cái hướng đầu tiên ở đây của bạn đó là quẻ bạn còn là bạn là quẻ mệnh là khảm thủy khảm thủy ở đây thì ở theo cái biểu đồ của mình đó là hướng chánh bắc này biểu đồ của mình này đây là khung khám này là khám thủy đó là hướng chánh bắc là cung khám đó là hướng đầu tiên hướng thứ hai đó là hướng chánh đông là thiên y là cung chấn hướng chánh đông là thiên y chánh đông đâu đây hướng đông đây đấy là hướng uh, cung chấn này đó, cung chấn hướng chánh đông là thiên y đúng không rồi hướng thứ ba đó là hướng đông nam là cung tốn săn khí là cung tốn đông đây nam đâu nam đây thì đây là cung tốn nè đấy hoặc là hướng đông nam cung tốn là sẵn khí đó là thứ thứ ba hướng tốt rồi hướng thứ tư đó là hướng à, chấn nam ta là diên niên hướng chấn nam của mình đâu đây hướng chấn nam của mình đây đấy, là cung ni đó hướng chấn nam là cung ni là diên niên nhé đó đây là bốn hướng tốt của mình nhé bốn hướng tốt của mình đó là hướng uh, uh, chánh bắc này phục vị này chấn đông này là thiên y này đông nam là xanh khí này và chắn nam là diên niên đây là bốn hướng tốt xây nhà của tuổi 1990 căn ngọ nhé làm mạng nhé rồi chia sẻ bạn về bốn hướng xấu này hướng ờ, tây bắc là lục sát này đông bắc là ngũ quỷ này tây nam là tuyệt mệnh này và hướng chắn tây là họa hại đây là bốn hướng xấu không nên xây nhà của tuổi căn ngọ 1990 nhá rồi chia sẻ bạn về cái cái cái cái cái, cái um, kết hợp mình là một chín chín mươi mình đã có bốn hướng tốt xây nhà rồi bạn lấy vợ tuổi gì đó bạn hãy xem tuổi của bạn bốn cái hướng của, của tuổi của vợ bạn là hướng gì và so sánh với bốn hướng mình chọn chung cho một hướng để xây nhà chọn chung cho một hướng để xây nhà nếu mà kết hợp được tuổi của vợ và chồng để xây chung một hướng nhà thì cực kỳ là tốt luôn là một ngôi nhà luôn luôn được đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong gia đình vợ chồng con cái rất hạnh phúc và một ngôi nhà vượng tài cho gia chủ đó là rất là tốt rồi chia sẻ luôn về phương pháp mà chấn chặt lên ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng ví dụ như ai mà có tuổi 1990 này mà lỡ xây nhà rồi lỡ xây nhà rồi mà bây giờ biết là xây nhà sai hướng mà không thể nào phá ra để mà xây lại được không có tiền không có tài chính đủ tài chính để phá ra xây lại được mà nhiều khi là không thể quay lại hướng tại vì những người ở thành phố thì không thể là quay được hướng nhà nữa chỉ có một hướng một thôi bốn vùng quanh đều là nhà chúng ta không thể nào mở thêm một cửa được mở thêm cửa khác được nên bắt buộc chúng ta vẫn phải để yên vậy mà không biết cách gì để mà giải hóa giải nó thì mình chia sẻ mà có ba phương pháp để hóa giải khi chúng ta xây nhà sai hướng ở video nào mình cũng chia sẻ về ba phương pháp này dùng cho những từng tuổi khác nhau đấy, cung mệnh khác nhau hướng nhà sẽ khác nhau Nào, thì bây giờ mình chia sẻ luôn cái hướng đầu tiên là hướng thứ nhất dành cho những người ở nông thôn những người ở nông thôn thì nói chung ở nông thôn đất rộng cò bay thẳng cắn thì chúng ta có thể mở thêm một cửa nữa ví dụ như bạn đang xây nhà ở hướng chắn tây đó là họa hại là sai hướng thì bạn có thể mở đối diện với hướng chân tây đó là hướng chấn đông à, hướng chân đông của mình đó là thiên y là cung chấn cực kỳ cũng là tốt thì các bạn lưu ý rằng mà như thế này các bạn lên xây hướng mở thêm hướng đằng sau chấn đông thì các bạn nên chú ý với mình là không nên mở song song không nên mở song song với cửa chính cái cửa chính đứng từ cửa trước mà nhìn thông tuôn ra cửa đằng sau thì về mặt phong thủy là cực kỳ là xấu tiền vào cửa trước mà nó chui ra đằng cửa đằng sau đó là rất là xấu thì chúng ta lên lưu ý một điều rằng là xây mở thêm một cửa sau thì hãy mở xéo như thế này không được mở song song không được mở song song như thế này tiền tài sẽ ra hết mà hãy mở xéo như thế này thì rất là tốt cho gia chủ nhé đó là phương pháp thứ nhất dành cho những người ở nông thôn cái phương pháp này á, thì à, chúng ta đang xây nhà xây hướng là hướng tránh tây bây giờ mở thêm một cửa nó hướng nhánh đông thì một cửa hướng tốt và một hướng xấu thì có nghĩa là từ trường của hướng tốt sẽ vào trong nhà để xua đuổi đẩy nùi những từ trường âm binh âm khí của của hướng nhà xấu ra khỏi nhà để nó không vào nhà nó hại gia chủ được có nghĩa là xua đuổi và ngăn chặn không cho nó vào trong nhà những từ trường xấu vào trong nhà nhé thì à, cái phương pháp này chỉ có tác dụng nó là xua đuổi và ngăn chặn và xua đuổi cân bằng lại ngôi nhà thôi nó cũng không có tác dụng là thu hút công nhân tài lộc cho gia chủ không có tác dụng thu hút công nhân tài lộc cho gia chủ nhé đó là một ngôi nhà bình thường thì à, nói chung thì đây là phương pháp cũng gọi là tương đối là ổn cho chúng ta cân bằng được ngôi nhà không xấu nữa Đấy. rồi chia sẻ bạn về phương pháp thứ hai dành cho những người ở thành phố thành thị thì những người ở thành phố phố thành thị thì không thể nào mở thêm một cửa nữa bốn vùng quanh đều là nhà rồi thì không thể nào mở thêm một cửa nữa thì phải làm sao Được chia sẻ bạn về phương pháp thứ hai này chúng ta sử dụng miếng thảm trải nhà để làm vật phẩm phong thủy cái miếng thảm trải nhà này ở dân miền Bắc thường thường hay sử dụng vào mùa đông để lót lại cái nền nhà để các thành viên trong gia đình đi lại cho ấm bước chân để không bị nặng chân dân miền Nam hay sử dụng miếng thảm trải nhà để lót cái nền nhà để trang trí cái nền nhà cho đẹp đó là về mặt phong thủy xin thưa các bạn bạn là tuổi 1990 là căn ngọ mạng thổ thì màu sắc tương sinh tương hợp của mình đó là đỏ hồng tím vàng và màu nâu đất bạn có thể mua màu vàng màu hồng màu tím hoặc là màu nâu đất mua miếng thảm trải nhà màu đó để nót nền nhà trang trí nền nhà nót hết nền nhà nó từ đằng trước ra sau nót hết nền nhà Đấy, thì bạn lưu ý rằng cho mình này thì đó bạn hãy mua thêm màu sắc phong thủy chia sẻ bạn các bạn luôn là ba có ba loại thảm để chúng ta sử dụng đó là một là bằng vải hai là bằng mũ ba là bằng mút thì xin thưa các bạn thì chúng ta nên sự khuyên các bạn nên sử dụng bằng mút những miếng à, thảm bằng mút nắp ráp nó dễ và vệ sinh dễ vệ sinh và hữu hiệu cho gia đình có dạ, già có người già trẻ con thì nó hạn chế sự va đập những miếng thảm này hay sử dụng ở trong các à, à, trung tâm thể dục thể thao để cho học viên nót nền nền gạch để cho học viên học võ để té ngã hạn chế sự va đập thì chúng ta nên sử dụng miếng thảm như thế chúng ta làm vật phẩm phong thủy và hạn chế được sự va đập có con cái nhỏ hay chạy nhảy trong nhà hay bị té ngã thì hạn chế được rất là tốt đó là về mặt uh, cho gia hữu ích cho gia chủ rồi thì tác dụng của nó nữa là chúng ta sử dụng cái miếng thảm đó lót hết nền nhà theo màu sắc phong thủy của mình đó là đỏ hồng tím vàng nâu đất gì đó tùy theo bạn thích màu nào bạn mua màu đó để nó thế nền nhà phương pháp thứ hai này cũng giống phương pháp thứ nhất đó là ngăn chặn và xua đuổi được những tà ma âm bên âm khí của từ sừng xấu không cho từ trường xấu vào hông nhà để hại gia chủ phương pháp này thì cũng có tác dụng đó là cân bằng lại ngôi nhà một ngôi nhà bình thường đó là phương pháp thứ hai rồi chia sẻ bạn về phương pháp thứ ba dành cho tất cả mọi người nó vừa có tác dụng xua đuổi và nó có tác dụng thu hút công dân tài lộc vượng tài cho gia chủ cực kỳ hữu hiệu đó là phương pháp thứ ba là chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà thưa các bạn là đây là cái quả cầu phong thủy được được được làm bằng đá thạch anh được làm bằng đá quý nó được hình thành trong lòng đất trải qua bao nhiêu triệu năm hàng nghìn năm nó hóa thạch thành nó có sự sống nên là nó tồn tại được đến ngày hôm nay trải qua được là mưa gió bão bùng rồi là núi lửa mà nó vẫn hình thành được thì các bạn không tin thì các bạn cứ để ý đi thì à, cái thời vua chúa hồi xưa người ta cũng sử dụng những loại ngọc loại đá như này để làm ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng rồi là những con rồng con phượng được khắc bằng đá cũng là bằng từ đá này ra rồi là các công phi nam nữ rồi là các công chúa hoàng hậu hay sử dụng những ờ, vòng ngọc cẩm thạch vòng vòng bằng cẩm thạch để đeo trên tay rồi các uh, hoàng tử thái tử hay dùng cái miếng ngọc bội để dắt làm lưng quần cũng đó là những loại đá như thế này thì nói chung là từ thời xưa vua chúa mà đã biết sử dụng tới nó rồi thì dĩ nhiên nó có đem lại tác dụng gì đó lợi ích cho gia chủ thì vua chúa mới sử dụng tới nó đó các bạn để ý đúng không thì ở Việt Nam mình hiện nay thì cũng có một số ngân hàng lớn hay sử dụng những cái quả cầu phong thủy này để trưng bày ở trong cái ngân hàng đó để làm gì để chấn chặt lại ngân hàng đó để ngân hàng đó không bị phá sản rồi là nó giữ, những mối liên kết mối mối mối những mối làm ăn mối khách hàng lớn giữ lại được những mối khách hàng lớn cực kỳ hữu hiệu nhá thì cái, cái tác dụng của nó nó là tạo từ trường dương cực lớn để xua đuổi tà ma âm âm khí cho chủ vững ngôi nhà rồi là có tác dụng đó là à, nó nó giúp cho gia chủ là là các thành viên trong gia đình được gắn kết với nhau sống hạnh phúc với nhau vợ chồng với con cái hòa thuận rồi là giữ được những mối liên hệ bạn bè làm ăn mối làm ăn cho gia chủ cực kỳ là hữu hiệu luôn thì cái hang động thợ ăn tím này có tác dụng đó là thu hút công dân tài lộc ngoài cái tác dụng thu hút công dân tài lộc cho gia chủ nó còn tác dụng đó là xua đuổi được những buồn ngải bùi yêu khi có trong thành trong thành trong nhà có thành viên mà bị buồn ngày bùa yêu thì nó cũng xua đuổi được tà ma ở bên khí như vậy xua đuổi được nhé rất là hữu hiệu thì xin thưa các bạn thì những vật phẩm mà chúng ta mua về và chúng ta trưng bày ở đâu mới là quan trọng chia sẻ bạn luôn các bạn lưu ý rằng những vật phẩm phong thủy như như thế này chúng ta không thể nào trưng bày không thể nào để ở góc bếp hoặc góc nhà về mặt phong thủy là đặt ở góc bếp góc nhà cực kỳ là xấu chúng ta không nên đặt ở góc bếp góc nhà nhé thì những vật phẩm này chia chia sẻ bạn này chúng ta chỉ đặt được ở trên bàn làm việc trưng bày ở trên bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách của gia chủ nhé bạn lưu ý điều như thế chúng ta làm như thế thì phòng như thế nó mới có tác dụng cho gia chủ chia sẻ bạn luôn các bạn nên mua cho mình hai quả cầu phong thủy như này mua hai quả cầu phong thủy và kích cỡ kích cỡ của nó tương đương trên dưới 3 kg một quả và giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả chúng ta mua hai quả và mua một cái hang động thảm tím này mua một hang động thảm tím này nói chung ba vật phẩm này không quá 10 triệu đồng nói chung cũng bình thường thôi thì chúng ta mua hai quả cầu này chúng ta đặt ở hai cạnh bàn đặt hai quả cầu là ở hai cạnh bàn nhé rồi hang động thảm tím này chúng ta để ở giữa hai quả cầu nhé thì hai quả cầu có tác dụng nó tạo từ trường dương cực lớn để xua đuổi tà ma âm bên âm khí xua đuổi và nó giữ được những mối liên hệ làm ăn cho gia chủ mối bạn bè rồi là những các thành viên trong gia đình sống đoàn kết hòa thuận với nhau trong một ngôi nhà rất là tốt thì cái ngôi nhà được hai quả cầu là trụ vững rồi thì dĩ nhiên là hang động thợ tím này nó được đặt ở giữa hai cái trụ này thì nó lại càng vững chắc hơn nó được quá nó có chỗ dựa vững chắc rồi thì nó sẽ được càng vượng tài nó thu hút công dân tài lộc cho tạo gia chủ càng cực kỳ là tốt thu hút cực kỳ là tốt và nó giữ tiền giữ của cho gia chủ cực kỳ là hữu hiệu giữ tiền vào tiền vào khó ra lắm giữ tiền giữ của cực kỳ tốt luôn cho gia chủ ngoài tác dụng nó thu hút công nhân tàn độc giữ tiền giữ của cho gia chủ nó còn tác dụng đó là xua đuổi được những bùa ngãi bùa yêu nhá nó rất là hữu hiệu thì bạn ở đây á, màu sắc ở đây thì bạn ờ, hợp với màu đỏ màu hồng màu tím này màu nâu màu vàng màu nâu đất này thì đó những vật phẩm như màu này thì các bạn đều sử dụng được nhé tuổi Ờ, căn ngọ 1990 mạng thổ nha sử dụng được những màu như thế này nhé chia sẻ bạn luôn về cái tuổi của mình tuổi ngọ của mình ấy, thì à, cái bả Phật bản mệnh này đó là thế đại thế chứ nhé đại thế chí Bồ Tát các bạn ra cửa hàng đá phong thủy uy tín trên toàn quốc chúng ta có thể mua được những vật phẩm như thế này nhé thì chúng ra cửa hàng chỉ cần bảo bán cho tôi cái Phật bản mệnh của tuổi uh, từ ngọ là tự khách người ta đưa cho mình đó là tại thế chí bồ tát thì cái phật bản mệnh này có tác dụng như sau khi chúng ta mà đeo lên cổ khi chúng ta đeo lên cổ như này thì nó sẽ phù hộ độ trì chúng ta là mọi việc đều bình an mọi việc đều tốt đẹp nhé hạn chế được những cái sự à, cám dỗ của các bạn bè xấu nôi kéo chúng ta làm ăn những việc phi pháp nó đem nó có tác dụng là làm cho chúng ta cái nhắc cái dã nhãn quan thứ sáu nhãn quan thứ sáu nó, nó, nó được nó, nó nhạy, nhạy bén hơn cảm nhận nhận biết được dễ dàng hơn nhé rất là tốt cho chúng ta khi chúng ta sử dụng phật bảo chúng ta đó thì chúng ta cũng có thể là bạn có thể mua là màu vàng màu nâu đất này đây là màu vàng màu nâu đất rất hợp với bạn luôn nhé thì bạn mua cho mình một cái phần bằng mận như thế này nhé rồi chia sẻ bạn luôn về cái vòng phong thủy vòng phong thủy này thì bạn cũng có thể mua màu như thế này đó, đây là vàng nâu đất nè thì bạn lưu ý cho mình một điều rằng là các bạn đếm ra đến cửa hàng đếm ra phong thủy cửa hàng đa uy tín trên toàn quốc mua một chuỗi phong chủ như thế này chúng ta đếm, đếm tổng số hạt và chia 4 dư một hoặc hai cho ta sử dụng nhé theo về về luật luân hồi tuần hoàn thì số 1 là cung sinh hai cung não ba cung bận bốn cung tử đó thì chúng ta đếm tổng số hạt mà chia 4 dư một là cung sinh dư hai là cung não sinh và lão là tốt nhất thì chúng ta nên sử dụng nhé đó là vật phẩm như thế này đó, tác dụng của nó đó là đem lại nhiều may mắn cho gia chủ rồi nó có tác dụng nó tạo từ trường dương cực lớn nữa nhé rồi chia sẻ bạn luôn mà đeo vòng phong thủy bên tay trái có tác dụng gì mà đeo bên tay trái phải có tác dụng như thế như thế nào thì chia sẻ luôn thì ví dụ như hôm nay chúng ta đi đám ma đám tang hoặc là đi thăm người thân ở trong bệnh viện hay đi ngang qua nghĩa trang đi nơ vào những nơi bị có ám khí cao chúng ta chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải chúng ta đeo chuyển sang bên tay phải chúng ta đeo để làm gì thì tác dụng của nó là có tạo từ trường dương cực lớn rồi mà chúng ta khi chúng ta kết hợp với bàn tay phải của con người thì nó tạo ra từ trường dương cực đại cực lớn thì khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí như thế thì trong người chúng ta phát ra một luồng ánh sáng một từ trường dương cực lớn như vậy thì những tà ma âm binh âm khí mới bận ngũ quỷ vậy nó thấy vậy nó tránh xa chúng ta ra nó sẽ không lại gần chúng ta để nó quấy phá để nhập chúng ta nhập thổ chúng ta không quấy phá không đeo bám được chúng ta không nhập nó không nó không quấy phá được và nhập thổ chúng ta được nhá thì đó là mình xua đuổi được đi và những nơi như thế thì mình hạn chế được những cái à, rủi ro là bị ma quỷ nó ám đó là về về cái quan trọng nhất khi chúng ta đi vào những nơi âm bên âm khí cao như thế nhá. đó là chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải chia sẻ bản nuôi mà chúng ta đeo vòng phong thủy sang bên tay trái thì có tác dụng như sau nó đem lại nhiều may mắn cho gia chủ ví dụ như chúng ta đi học đi làm đi ký kết hợp đồng đi xin việc hay đi du lịch thì chúng ta chuyển vòng phong thủy sang bên tay trái hoa đeo thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn chúng ta gặp gỡ được những bạn bè tốt gặp gỡ được những công việc tốt Nói, Rồi khi chúng ta đi giao thương ký kết hợp đồng gì đó đem lại nhiều may mắn thuận lợi chúng ta chúng ta nhá thuận lợi rồi hạn chế được những sự rủi ro khi chúng ta lâu thông trên đường về xe cộ va chạm xe cộ rất là tốt thì đó là về mặt phong thủy thì chúng ta đeo bên tay trái thì nó sẽ đem lại nhiều lợi ích may mắn gặp nhiều may mắn gia tăng sự may mắn cho gia chủ nhé đeo bên tay phải thì nó sẽ tác dụng nó là xua đuổi tà ma âm bên âm khí cho gia chủ nhé xin thưa các bạn là các bạn không nên sử dụng vòng phong thủy mà mua hai vòng như thế này mà các bạn đeo hai tay về mặt phong thủy thì nó giống với cổng số 8 thì nói chung là không có tốt về mặt phong thủy là xấu không nên sử dụng vòng phong thủy đeo hai tay chúng ta mua hai vòng hay ba vòng hay đi chục vòng đi nữa cũng chỉ dụng cũng chỉ sử dụng được một tay thôi chỉ nên đeo một tay thôi nhé các bạn lưu ý rằng cho mình và nhớ lưu ý rằng một điều như thế này nữa là đếm nhớ là đếm tổng số hạt trên vòng chân tay chúng ta là bao nhiêu hạt và chia 4 dư một hoặc hai chúng ta sử dụng nhé đó chúng ta mà không biết chia nữa thì chúng ta cứ đếm tổng số hạt của nó là số lẻ thì nó cũng là tốt nhất là cũng là cũng là cũng là con số cũng cực kỳ là tốt nhá đó thì về mỗi một phạm trù khác nhau thì nó sử dụng cái số vòng số vòng hạt khác nhau ví dụ như là đức mẹ Maria thường thường sử dụng 12 hạt con và một hạt cái hay là các nhà sư nhà thầy sư, sư thầy tu thì hay đeo cổ này là 108 hạt hoặc là 1.000 bao nhiêu hạt đấy tùy theo mỗi một phạm chủ khác nhau rồi có những người là sử dụng cái vòng phong thủy mà cầm trên tay này niệm Phật nhưng mà sử dụng con số chẵn chia hết cho bốn là cung tử vẫn sử dụng được nhé các bạn nhé các bạn lưu ý rằng là nhiều người vẫn sĩ sai lầm là những vòng xoay chẵn mà không sử dụng được cũng là không không phải là vẫn sử dụng được nhưng sử dụng tùy theo mục đích chúng ta sử dụng ví dụ chúng ta cầm cái chuỗi phong thủy đó chúng ta đi ờ, ngồi thuyền đi vào chùa niệm kinh niệm phật ngồi thuyền thì nó rất là giúp ích cho cho gia chủ đó là nhập thuyền nhanh hơn nhập thuyền nhanh hơn rồi nó đem lại một cái cái, cái về cái cảm giác là à, thông thái là coi như là đầu óc là quên hết những suy nghĩ buồn phiền bỏ hết ra ngoài thực dạng là một cái trạng thái là nhập thuyền cực kỳ hữu hiệu luôn rất là tốt cho gia chủ hay chúng ta cầm những vòng phong thủy đó chúng ta đi chùa đi chiền hay đi niệm kinh niệm phật hay là ngồi thuyền thì nó sẽ tốt cho gia chủ chứ không phải là vòng phong thủy có số hạt chẵn mà chia hết cho bốn mà là xấu tùy theo chúng ta sử dụng vào mục đích gì thôi thì nói chung là đi uh, chùa đi chiền mang theo được là đi ờ, niệm đi chúa truyền niệm kinh niệm phật này hay ngồi ở nhà niệm kinh niệm phật này hay ngồi thuyền này chúng ta nên sử dụng vòng đó cũng cực kỳ vẫn là tốt nó vẫn tốt về mặt phong thủy là nó vẫn tốt chỉ không tốt là khi chúng ta sử dụng đeo lên tay hoặc đeo lên cổ thì nó về mặt phong thủy thì nó sẽ xấu sẽ xấu nhá để đó các bạn lưu ý cho mình một điều rằng như vậy nhé thì mình đã chia sẻ xong cho tuổi 1990 căn ngọ này rồi nhé thì là hướng nhà của mình xây đã có bốn hướng tốt rồi nhá và tránh xa ra bốn hướng xấu rồi nhá màu sắc phong thủy màu sắc phong thủy mình đã chia sẻ rồi phật phẩm vật phẩm phong thủy để chấn chặt ngôi nhà mình đã chia sẻ rồi là Phật bản mệnh cũng đã có rồi vòng phong thủy cũng đã chia sẻ rồi thì cái clip của mình xin chấm dứt tại đây nhé thì các bạn thấy cái clip của mình chia sẻ hay ý nghĩa thì bạn cho mình một like nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem để em gì để kênh được phát triển thì mình sẽ có động lực làm những video khác để chia sẻ cho bạn để các bạn tham khảo và tự mình xem cho mình cho bản thân mình để biết trước được cái vận mệnh được biết trước được cái tương lai của mình đằng trước biết trước để chúng ta tránh để khắc phục cho nó tốt hơn nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé